tệ công uh, ờ, uống rượu trong rừng uh, dùng uh, quạt mo mùi dâu vô rừng anh em uh, chuẩn bị làm cần câu để, uh, tối nay câu cá thanh niên mới sáng tạo ra một cái quạt yeah. câu cái choạc à mấy anh em à, đang làm vịt để à, chiều nay mở tiệc đi câu để cái gì không chứ có cắt mấy à, thanh niên làm ốc suối cái thiện <laughs> toàn trứng này đây ốc rất là to đây, đây là ốc suối đây ốc này làm là ăn ngay nấu được chứ và nấu sơ sơ ăn tải giờ sẽ còn một ốc ngon kiểu bánh tráng thôi xin uh, 200 ngàn bánh tráng đâu hôm nay anh em bắt ở thạc ở đằng này tên này được khoảng hai cân Ôi. đậu hụt hụt hụt siêu cay siêu ngon anh em mà gặp à, ốc hụt như thế này là quá may mắn luôn yeah. <laughs> wow. cơm đây là món vịt nấu à, với mông rừng mông vót Nó hụt luôn ha, chỉ lên đi Đây là mông vót để à, lạc bỏ vào trong à, low Tibit. Tanto em ờ, đang chơi ờ, mua chín để lên mâm lên gì ạ vừa đẹp rồi đây treo rồi để làm món lòng thả con rừng giả mang tiếp canh chỉ giả làm lòng thả đúng không năm mươi cái Được không? Ngay cho mình quê tiếc người được vào làm nông nợ Chàng chàng bao hành quá thôi nữa sắc sẵn nữa rồi đây bỏ mau me chỉnh vào rồi biết ăn phải tập tập dưới cái này bắt ốc lên gọt, bắt ốc lên, lấy xong à tuyệt vời rồi đây là ngụ tài homestay này run tay mỗi lần hai các bạn hết tay mà mình làm về sáu phút được rồi ở bên này xoay vòng đi xoay vòng xoay vòng đây bên này cái này tóc tóc bạc đủ nước không <laughs> ưu tiên ưu tiên đấy là nước cũng bên đấy bên bên đó túa bên à, à, này người túa bên là năm người túa năm người túa bên sau bên sau Ủa, bên đây bên nữa, ngang nữa qua đây bên đi sáu bên đây ngang nhèm ngang nhèm rồi bằng tên mười bằng dưới bằng thường mười bằng hai cái này phải chú ngồi mãi đấy nó rồi thế nó bỏ cái tiếng tô lấy cái tô còn của cái tô trong á dễ dở tổ tô qua qua mất rồi không cái dú tô chấm mất rồi không ở đấy, mất rồi em ra đây rất kìa à để mình để nhanh nhám biến đi đây này nhanh nhanh tránh ông là không ấy là mình là tránh ông đi nữa bắt này tránh ông có con món vịt long thả được rồi Đồng chuẩn, chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn à, có cái ký luôn mỡ ốc suối cân điện ừ. nóng nóng quá đây những anh em thân thương được điểm này là ngủ tại à, homestay ở trong rừng à, homestay đây à. bây giờ là chuẩn bị trời tối rồi đây là bụi à, trúc trúc này đem ở được trồng trúc từ năm 1990 có 90 à 90 Ung nghe nói năm 80 mới, <laughs> có rưỡng vài à rồi chắc sai lịch sự rồi đây đây bạn người trồng đây, đây, đây già bạn ở đây là chủ nhân của homestay à. có bùi à, trúc đây là làm bánh chừng cho bạc là bạc trồng cách đây là 35,5 năm 35,5 năm rồi rồi tiếp tục món tiếp theo ốc xuôi còn mình cứ đem đi ăn xong rửa đem đi đây giờ chưa đi ốc xuôi chính thức này lúc này là nhà nhà nhà thì thôi cột biển này chứ vịt nấu muông vọt này Đúng rồi, mình phải quay là nghiêng nấu Đây, bố bếp Minh Tùng Nguyên nấu Đây, ốc, ốc, ốc nấu Đây Ốc nấu này lửa đó Ngon ăn Tuyệt vời ha Tuyệt vời luôn Rồi ok bùa bùa em ơi mi múc cho anh mày con ốc ăn được tập con ốc anh chưa còn à đâu Araucana. Ini mau benar ada bom. Nóng nóng nóng. Có ý sao tao nói vậy cứ có thẳng thôi. Về bên. Về bên ờ, ăn thử thôi không phải ăn thật à. Cái gì ngày mạnh chả. Dương cái này bên kia này Ồ. Đây đọt được rồi. Đọt được rồi. Không Lốc xoáy bắc lên làm ăn tại chỗ quá ngon. Đừng gà lại mà về tao uống chưa? Mà về một cốc đều đi. Thế thế đi. À mày đó Đi đừng mà quá. Hết. Có. Có. Có. Có. Cán bộ lại đây luôn. Cả luôn này để buồn gần nhau nữa dạ, đã rồi không ăn được dạ. thế ừ cứ lại thì đeo lẩu mà ngon lắm được <laughs> bò ruột hay kg mà thể có muối ruột này hai kg rưỡi đó anh ạ anh em ăn tới này có đặt ít ờ, bình bánh trắng đấy <laughs> kia tẩy đây ăn <laughs> ship lên á điện ừ. hàng tây làm chuyện ờ, rồi rồi cờ um, nửa ngày đường nữa là lên tới nơi thôi cả đường đường rồi vô ờ, ông ông lần ờ, đây gọi là nhân vật chính mời mời xin dạ. nghiệm mời xin nghiệm mời sinh nghiệm à. mời mời hôm nay tôi không nổ rồi lại rồi hả ờ không không nhiều không nổ thành thành thành ờ ở pelit luôn hắn bộ không thành thành hắn bộ à, bộ